dạ được thông thì giờ tôi mới được phát đấy mình được thông đỏ sáu chín mười được thông nhỉ chửi đâu gì bốc em ơi ừ. đèn như chó thui chia luôn à chia luôn, tết giờ nhà này đỏ tết giờ được thông đấy được nhiều giờ mới được phát bốc sáng bài ui dồi này em em ngự bò lái bò đi 5 triệu bò có điểm gì công đi 5 triệu em ừ. to luôn không có điểm úp không có điểm úp với anh 5 triệu thêm 5 triệu à, khách ờ, rồi dọa mình à ơi bấm bàn cái 8 điểm 8 dạ. điểm dạ, chín ba thằng ba Sáp không được cái gì ạ? Sáp quá Sáp phải quá Giờ 5 triệu Đâu hiện từ đâu Kịch tươi dài Bán hơn chục, hơn hai chục, gần ba chục mình Kiểu hơn ba chục bán Quá điểm, đội tuyển bán hàng Sợ, dạ, làm phát hơn ba chục Bao không? Có chia như bạn này cả cây này nữa cây nào cũng được cây nào giá thế anh ơi bang bang bỏ bị đi ăn trước bằng bà đi giá lên muốn thằng <laughs> đi 5 triệu nhất chú nói bán được tiền cũng được lấy bao tiền đâu ui rồi số mẹ tiền đây rồi Được ờ, ván đầu tiên cũng nắm được hai chục đeo Anh đi 5 triệu đúng không? Đi 5 triệu 5 triệu còn 5 triệu nữa Em có thấy là 10 triệu Gần gần Bài đâu có tiếc gì đâu Em bấm phát cho mày sợ thôi chứ còn Vậy. Dạ. không thích đuổi mình Ê. 9 thì ăn bút vào lọc đi em dạ, à, bốn đi đuổi ông ấy tay này sáng nay là đuổi mấy bán mình chạy đấy à. mày toàn ba bốn điểm đuổi mình bảy tám điểm chạy à, đi quên quên quên vui vậy thôi gặp đúng ngày đó thế yeah. cái lục cái nào phổ thông tố, tố bừa bốc đi các anh em chia yeah. bỏ đâu đi 5 triệu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai ba bốn mười lăm mười sáu tô áo và quanh mười chín hai mươi năm còn năm nữa năm còn năm à năm còn năm rồi boy em nào cái gì gì thế thì nào tám điểm mãi gặp khách đi gì năm sau bảy tí đồng chất mất thêm tiền thì ba triệu kìa thì... ừ. tiết hạnh gì dưới mấy ai mới vậy đó bụng run nữa đỏ thế đây nào có tiền mà phát mắt sáng ngay chơi cả vợ người chơi đá mà vào kia là làm mấy cuối mày hè hôm hút, nắm mà mắt thâm quần sống không sâu bao em nói từ tác qua đi hốc với dưỡng đá đây chơi nào đi đi đi đi, đi, sáng rồi ừ. cát rồi chán chẻ đi 10 triệu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tôi bỏ lại lấy Mẹo lấy 1, 2, 3, 4, 5 Đó rồi Theo Thêm ờ, Bằng cái nên là Nên đuổi cho ông sợ đi Bài mình đỏ thế ờ. Ba lượt theo mày lên đuổi luôn Thêm 5 triệu Thêm 5 triệu rồi Sợ cháu chạy luôn Em thằng này có 6 7 điểm mà nên kinh rồi. luôn. Còn cho em 10 triệu này. Ui. Em khuyên thật cái loại 6 7 điểm úp. Thôi bỏ đi chả yeah. nhau, Không thương được đâu. Lúc 7 điểm không? 7 điểm. chỉ địt bẹ đây 5 điểm dọa má đi. Bịa ơi. Ui giời ơi, tưởng như nào cơ. Ê, bà anh bắt bằng ngay. Nghe mồm cái thằng này đọc điểm mình nhé đọc điểm sợ anh đi bây giờ anh cái anh cầm kia kịch anh người ta đọc anh run đi Ê, năm tìm người rượu thôi tiếng đấy gọi này là quấy thay người Xỉa gà lắm rượu vất mạnh thế bò thôi hai điểm rồi chi 5 triệu này đánh nhau gì thì úp cái đồng chất bích không thì rồi nó điểm bé tí thì ờ, không, con lợn này xem. này chỉ có bao điểm thôi bỏ hết rồi không có xem ừ. mất tiền thì mới đâm vào xòe tiền rồi tiền nhiều xòe tiền rồi đi à làm tí 5 triệu không cái gì anh xong chưa để em còn xong chia đây em cũng cho người khác bốc à bốc đi nghe chưa đi à gà đi không gà đi không đánh ừ. chồng người rồi dễ đi năm triệu mấy triệu đi năm triệu đi 5 triệu cơ 5 triệu bằng vâng, thêm 5 triệu Bằng 5 triệu Theo 5 triệu thêm triệu em vào 10 triệu Theo đã không có tiết hạnh gì Bố mạnh gì, Thì anh bảo anh có tiết gì đâu khách hát rồi, học rồi Anh đi bao nhiêu ấy? Thêm 5 triệu đó Em vừa đi 5 triệu rồi là bao nhiêu? Giờ em thêm 10 triệu Giờ em thêm 10 triệu bằng vâng. triệu này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 thêm 10 à, à, thêm 10 triệu nữa đi mình nắm cái này mình vào bao tiền đấy nhỉ anh bạn là tổng 30 triệu, triệu thôi. đâu bạn là 15 triệu ờ, bằng à, anh phải thêm 5 triệu nữa <laughs> điểm rồi, Selamat boy. Bisa dong. Bằng 15 triệu bằng này ừ. Biết rồi Biết To lắm Thẳng rồi Còn ra đích danh 10 triệu nữa Anh Thôi bỏ rồi 8 điểm thì bỏ thì đúng thì Bỏ đúng là to quá 6, 7 9 10 5 triệu là bằng đúng không anh đúng không 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 vẫn còn 10 triệu nữa đuổi hết tất cả ra 10 triệu đấy bà nói chung là anh niêng lơm rơm nhiếc thì anh vất hết đi đừng nói chuyện những mấy cái niêng vớ va bản úp hết bằng bằng đã chán rồi. tiếng này À, em vào bao nhiêu tiền em lên bao nhiêu em vào 10 triệu có lên không em lên 10 triệu rồi thế bạn này vào hai chục tôi đã lên 10 triệu rồi ừ, em bằng 10 triệu của anh này em lên 10 triệu nữa bằng 10 triệu đấy là vàng chung là liêng mi nước đi 10 triệu vàng còn 10 triệu nữa sợ gì cái tiếng bạc này một hai bạc to bốn năm sáu bảo ăn cái này chín mười bốn năm nít một mười hai ba mười bốn mười năm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai mốt hai hai ba hai tư hai năm hai sáu hai bảy hai tám hai chín ba mươi ba mốt ba hai ba ba ba tư ba năm ba sáu ba bảy ba tám ba chín bốn mươi vẫn thêm 10 triệu nữa nè thêm 10 triệu nữa đúng không bạn con mệnh à mày thôi chúng anh bốn đi chín điểm mà theo giây phút này thì anh quá là nhiều luôn chót theo rồi thì... anh hơi à. nhiều luôn đấy chưa em theo 10 triệu đúng không em theo 10 triệu em tám em lên 10 triệu 8 điểm em bị té trước mẹ à anh theo mẹ a ba vòng đâu bỏ trước Con 10 triệu cho em à, chắc hàng lợn này đâu có điểm cứ cứ phan nhau này chết dở 6 7 8 9 10 11 12 cho vay với anh Trung không? Đâu đâu Trung không? Đi tạo lịch đi. Trung đây. Bao đấy bao nhiêu nào? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đây 6 3, triệu. bảy mười tám mười chín hai mươi đó thêm mười triệu đi. Bằng nhá. Bằng, bằng triệu. Mày vào bao nhiêu mày vào đấy? Thêm thì thêm đi. 5 6 7 9, 10, anh để riêng cái đấy à để tí nữa đăng 16, 17, 18, 19, 20 thêm nó 10 triệu nữa thêm 10 triệu đúng không thêm nó 12 triệu nữa 12 triệu em đếm của bao tiền đấy chung với anh được anh rồi 11 12 13 14 15 16. Đây. Mày còn 12 triệu đúng không? 12. Tích đánh bao nhiêu đấy anh? Đây còn 21 triệu đây. Đây 12 triệu. Chỉ mẹ à đây. Đâu đây còn 11 triệu. 11 triệu đây. Lấy lại 1 triệu về. thêm bấm rồi. Chơi luôn Camera triệu. Anh em mình nhăn. Đi con ấy. Ôi giời à. ôi ôi. Đây cho chú cầm về. Xem nào. Kiểm tra kiểm tra thoải mái Thế được nhỉ? Chào tất cả anh em đang xem clip nhé Thì cái video vừa rồi ấy, anh em có xem mấy anh em mình diễn lại với nhau Mỗi cảnh đánh niêng bịp Thì ờ, mình đi chơi mình đã đeo cái kính áp tròng này vào Thì cái kính áp tròng này nó sẽ giúp cho mình là nhìn xuyên qua lá bài Các bạn chia bài đến đâu mình đã nhìn được đến đấy Thì có cái ván bài liêng gặp liêng, sáp gặp sáp mà các bạn như các bạn cũng thấy Thì mình đã nhìn được bài người ta là ván bài sáp, bài của mình có liêng Đấy mình đã bỏ, ván bài đấy mình đã thoát Đấy như khi đi chơi bình thường mà anh em không có cái kính áp tròng này anh em khi anh em chơi ấy, thì cái ván bài đấy chắc chắn là anh em sẽ mất nhiều tiền nhưng mà cái ván bài đấy mình đã nhìn được cái ván bài của người ta nó lớn hơn bài mình thì ván bài ấy mình phải chấp nhận mình bỏ đấy đấy là cái tác dụng của cái kính áp tròng khi các bạn đi chơi nó sẽ hỗ trợ cho các bạn nhìn được các bạn biết được chiếc điểm của nhà người ta thì khi anh em đeo cái kính này vào kính này thì nó là cái kính thế hệ đời mới kính 5D rất là mỏng các bạn đeo có thể cả ngày cũng được như ngày xưa là anh em chơi cái kính anh em đi chơi trời tối hay là các bạn chơi các bạn hay hút thuốc thì nó rất là cay mắt hay là mờ mắt những cái kính bây giờ mình đảm bảo với anh em là anh em đeo cả ngày cũng được hay là anh em đi chơi đấy các bạn đeo kính thì các bạn cứ ngồi các bạn đeo cả ngày hay là các bạn đeo thoải mái đấy, kính này thì nó được đóng rất là chặt anh em nhé mình bảo hành cho anh em nó là một năm hai năm nó là thoải mái đấy các bạn nhìn này cái kính này thì khi anh em đeo vào trong lòng mắt nó hoàn toàn như bình thường đây là anh em nhìn nhìn ở đây thì nó là màu hồng như này thôi nhưng mà mình đảm bảo với anh em là khi anh em chơi anh em đeo ở trong lòng mắt nó như bình thường anh em nhé thì cái video này mình giới thiệu đến anh em cái kính cái thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đeo kính áp tròng và cái thứ hai là mình sẽ test trực tiếp cái kính này để cho anh em xem thì khi mình gửi hàng về qua đường bưu điện mà anh em không đến được trực tiếp thì mình sẽ gửi qua bưu điện thì các bạn nhìn vào đây cái kính này các bạn sẽ gắp ra đây anh em gắp kính áp tròng này ra đấy bên trong đây nó có hai cái mắt kính anh em này nó có hai mắt kính áp tròng anh em nhé mình đựng trong hộp này đấy hai cái mắt kính áp tròng này và đây nó là cái gậy đỡ kính và cái gậy gắp kính đấy anh em gắp ra và anh em dán luôn vào cái camera điện thoại của anh em đấy anh em soi qua bài nó sẽ lét căng luôn thì đấy là cái cách test hàng để nó nhanh khi mình gửi hàng về qua đường bưu điện cho anh em để anh em nhận được hàng anh em chơi đấy đấy là cái cách test kính anh em nhé và kính này mình đảm bảo với anh em này anh em đeo vào trong lòng mắt nó hoàn toàn như bình thường đấy anh em mà đeo vào trong lòng mắt ai mà phát hiện được ra anh em mang đến cho mình mình tặng cho anh em không 10 triệu đấy còn đây nó là cái kẹp kính thử anh em này đấy đây nó là cái kẹp kính thử anh em nhé mình sẽ test qua màn hình điện thoại mình cho qua màn hình điện thoại này thì khi anh em mua hàng anh em test hàng nó cũng như thế đấy anh em nhìn chưa con 10 nó nét căng anh em này đấy chữ thập đấy là con 10 anh em nhé đấy bộ bài hoàn toàn như bình thường anh em này đấy khi các bạn đưa bài nó hoàn toàn như bình thường khi mình chưa đưa kính áp tròng vào trong lòng mắt này các bạn nhìn chưa con 10 nó sáng trưng lên nét căng đấy thì các bạn chia bài đến đâu các bạn đã nhìn được cái đấy rồi con 9 nó là cái ký hiệu là cái móc chìa khóa các bạn này để nó đổi với con 6 vì con 6 và con 9 nó giống nhau khi anh em quay ngược lại như này con 6 con 9 nó sẽ giống nhau nó sẽ bị hoa nên người ta sẽ ký hiệu là con móc chìa khóa con này con 8 anh em này Đấy, rất là nét anh em nhé các bạn đeo trời tối hay là ban ngày nó đều nét hết Đấy, cái kính này thì nó cái dạng như kiểu cái ánh phản quang ở đường anh em đi trời tối nó có một cái chất gì nó sáng lên đấy thì cái bộ bài kính áp tròng này nó y xì như thế đấy khi các bạn đeo kính rồi các bạn sẽ nhìn hết này còn nát nó nét căng này đấy, anh em đeo kính áp tròng vào nó còn nét hơn này anh em nhé rất là nét đấy, các bạn đi chơi thì kính này mình đảm bảo với anh em anh em được đeo được cả ngày cũng được không sợ cay mắt hay mờ mắt đấy quy này chín này năm này đấy anh em thấy chưa rất là nét nét căng như bài này con sáu này nó có cả chất anh em nhé anh em bỏ bốn chất ra anh em nhìn con năm này con tám anh em này k này bảy này đấy anh em nhìn bên ngoài nó hoàn toàn bình thường nhưng khi anh em đưa kính ép chồng mà anh em đeo nhìn nét căng con bảy đấy rất là ok đấy còn bài bài này thì anh em phải sử dụng cái bài của bên mình anh em mới chơi được còn bài ngoài quán ngoài chợ anh em không thể chơi được bài thì mình cung cấp được tất cả các mẫu bài cho anh em đấy bài anh em ở nước ngoài này anh em ở trong nước này, anh em chơi cái loại bài nào cũng được mình cũng thể cung cấp cho anh em cái loại bài đấy thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần đeo cái kính áp tròng này vào và anh em sử dụng cái mẫu bài của bên mình bài thì mình sẽ cung cấp cho anh em bài giống hệt bài ngoài quán ngoài chợ Đấy, anh em đi chơi anh em cứ đưa được bài vào là anh em giành chiến thắng ngoài ra những cái sân chơi của anh em nào mà anh em đi chơi anh em không đưa được bài vào đấy thì anh em có thể sử dụng cái ví đổi bài này đấy các bạn nhìn cái ví đổi bài này thì không cần bài anh em nhé bài nào các bạn có thể đổi được đấy các bạn cứ đưa bài vào nó tự động nó hút ra rất là êm anh em nhé đấy ví này nó là ví dài ví này dành cho những anh em công sở hay những anh em là thanh niên dân chơi nửa mùa thì anh em có thể dùng cái ví này đấy còn những ờ, anh em nào già rồi tầm u 40 đổ lại thì anh em hay là anh em công nhân thì anh em có thể dùng cái ví gấp này nó điềm đạm hơn đấy còn là cái loại hai cái loại ví dài này dành cho những anh em dân chơi nửa mùa đấy thì là anh em có thể dùng cái ví dài này nó cũng rất là hiệu quả ví này thì các bạn có thể đựng được tiền nong giấy tờ thoải mái anh em này đấy đây nó là cái sạc ví đấy còn đây nó là ví chỗ đựng tiền các bạn có thể kéo khóa lên vào đây anh em đựng tiền nong vào đây thoải mái và bên trong đây nó đã làm cái máy vào rồi máy này thì nó chạy bằng pin anh em sạc pin và anh em có thể chơi được cả ngày đấy anh em thấy chưa rất là êm ví đưa vào phát là bài ra ngay đấy anh em thấy thì các bạn cái ví này thì các bạn không cần phải đưa bài vào bài nào anh em cũng có thể chơi được đấy đây. rất là êm anh em nhé đây là mình vừa mới lấy ví về mình quay luôn video thì nó còn kêu pin nó yếu còn khi ví đã đầy rồi thì anh em đưa bài vào phát là ví nó sẽ ra ngay đấy chẳng hạn như một ván bài này các bạn lên một ván bài này đấy, anh em nhìn này ván bài này nó xấu quá thì anh em sẽ giấu một con bài vào đây anh em đi chơi liêng nhé anh em nhé hay chơi ba cây anh em sẽ giấu một con bài vào đây đấy bài của mình đã mất một con này anh em này thì nên cái ván bài sau thì các bạn chỉ được 9 14 này thì các bạn nhớ ở bên trong mình có một cái gì rồi thì anh em rút bài ra này anh em đưa này cây bốn này xuống dưới anh em sẽ đưa vào này phát đấy anh em đổi ra nó là cái gì rất là kín anh em nhé thì bài của mình là 90 g thì là cái hỗ trợ này thì anh em không cần phải bài còn kính này thì bắt buộc phải đi theo bài nhưng nó kín hơn cái ví này thì cái độ nguy hiểm của nó cao hơn những cái sân chơi nào của anh em anh em phải thật dễ ăn hay là anh em nát được người ta đấy có lổ ra cũng không ngại cái vấn đề gì hay là cái sân chơi nào anh em dễ ăn thì anh em mới chơi được cái ví này đấy đồ thì nó có sao mình nói vậy những cái nào anh em cứ alo cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em cái nào nó hợp lý để anh em đi vào sân chơi anh em chơi ngoài ra anh em có thể lấy thêm cái áo đổi bài hay cái máy đánh bài nó là đồ chơi nó kín hơn nó hiệu quả hơn thì anh em cần anh em cứ alo mình sẽ tư vấn cho anh em để anh em lựa chọn một cái đồ chơi và sân chơi nó là hiệu quả nhất chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video